rồi lời nói đầu tiên xin cho lộc phát tài gửi đến toàn bộ anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó mình sẽ giới thiệu cho anh em về tài xỉu nha anh em tài xỉu không tan đó tài xỉu không tan nhưng mà anh em phải lưu ý lại nè để mình nói lại một lần nữa nha cái bộ tài xỉu này á, là bộ tài xỉu bốn mặt đó ngày xưa anh em mình đi chơi nó sẽ có 6 mặt ở đây nè đó mình để đang để ở đây nè đó 6 mặt thì nó sẽ có tan 500 hít và nước muối chìm đó soi đèn led thì nó đen thui à đó là những cái bộ ngày xưa ok chưa còn ngày nay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em này, đây một bộ tài xỉu bốn mặt nha anh em nó báo cho anh em mình là bốn mặt ok chưa và hai máy đồng thời là nó báo hai máy nha anh em đó đồng thời nó báo hai máy cho anh em biết luôn đó, anh em thấy cái chỗ hay là cái chỗ đó nó sẽ báo cho hai người biết luôn rồi ngày xưa mình đi chơi chỉ có một thôi thì bây giờ mình sẽ test cho anh em coi nè từng chút một nha đó cái bước đầu tiên thì anh em mình sẽ test với 500 trước đi đây đây là cục 500 này đó ok chưa đây nắp nè đây đĩa nè đó mình sẽ để luôn cục 500 và trong đây cho nó dễ trước nè và mình sẽ bóc hai hộp hai cái hộp bình thường trước cái đã mình bỏ vô và một cái hộp đồ đó mình để nè giờ mình để lại cho anh em coi nè đó anh em thấy không thấy cục nó chạy chưa đó hít lên nè đó, để mặt ra cho anh em thấy là cho dễ nè đó thấy không bỏ xuống hít lên ok đó để cho anh em coi rồi tiếp theo sẽ là cái nắp đó và anh em nhìn kỹ nè cái đây là cái hộp đồ này anh em đó cái hộp bốn mặt đây nè đó đây, mình để xuống đây cho anh em coi đó ok không đó cái hộp tứ đó là cái hộp đồ đó anh em đó không hít nha đây mình để cho chạy thoải mái luôn để cho lọt lòng luôn để cho dễ rồi ok mình dỡ lên nè à, mình để riêng ra đây bây giờ là sẽ tới cái bước đó, là đèn led nha anh em đó đèn led đó. đây mình sẽ mở cái đèn led mình lên rồi cho anh em coi rồi đây là cái hộp tứ có hộp có đồ này anh em đó không tan đó mình để đây này anh em đó trong veo nha anh em ok chưa một mặt nha mình sẽ thử từng mặt cho anh em coi đó thử từng mặt cho anh em coi mình đã nói rồi không tan là như vậy đó đó trong veo nha anh em đó. 500 không hít đèn led trong ok chưa rồi hạ xuống còn cái bước cuối cùng là nước muối nước muối thì do cái video của mình đó là nó có thời lượng mình không có thể phát lâu được anh em thông cảm anh em có mua đồ thì mình sẽ test trực tiếp cho anh em hoặc là anh em tự test đó nếu như mà có sai mình trực tiếp hôm nay là mình đền gấp đôi cho anh em anh em nhớ kỹ nha mình sẽ đền gấp đôi cho anh em nếu như mà thử mà bị cái gì mình sẽ đền gấp đôi rồi ok mình sẽ lấy xuống mình thử cho anh em xem này bắt đầu đánh cho em coi 5 cây nha anh em đó 5 cây mình sẽ gỡ máy ra trước đã chờ tí để cho anh em thấy cái đèn của nó cái này dễ đánh lắm anh em rung nhẹ nhàng đó anh em mình chỉ cần bọc vào người chơi thôi đó bọc đâu khi anh em mình bật máy lên một đèn xanh này nè đó mình để đây ok chưa để cho anh em cùng thấy luôn cùng chơi nha rồi đó, mình bỏ vô mình lắc nè đây mình bỏ vô mình lắc cho anh em coi nè anh em nhìn kỹ nha một hai hai cái hai cái thì đây mình đã có một cái tờ giấy ở ờ, đây mình để cho anh em coi luôn mình để dưới đây cho anh em xem rõ rõ luôn nha đó. hai cái rung thì nó sẽ về nhị nha anh em anh em mình đánh tắt tay vào nhị cho mình nếu đánh số đánh tắt tay vào nhị còn đánh xỉu anh em đánh bình thường đó cái đánh bình thường cho mình đánh về xỉu đánh bình thường rồi cái này là trường hợp đen thôi nha anh em đó con nhị nè đó tắt tay vào nhị thì ăn rồi đó còn cái trường hợp là đen thôi đó tại vì nó nó nổi lên con lục ok chưa rồi cây thứ hai nè anh em nhìn đây hai ba ba ba cái nhịp rung đúng không ba là ngủ nè anh em đó ngủ nè đó nếu mà nó về ngủ rồi thì anh em mình đánh tài cho mình đó đánh tắt tay và ngủ nhưng đánh tài cũng vừa vừa thôi nha anh em đó trường hợp đen cũng hai nhất hai nhị gì đó đó à, xui lắm rồi dở rồi ăn đủ một cặp luôn hai ngủ một lục đủ một cặp nha anh em rồi cây tiếp theo nè cây thứ ba nè anh em nhìn đó một cái rung thì nó sẽ về một con nhất nha anh em đây đó một nhất thì anh em mình cái đường rộng của nó là cái đường xỉu đó anh em nhớ kỹ nhé cái đường xỉu nó rộng lắm và anh em đánh nhất cho mình tắt tay cho mình đó kẹp hai cái cứ đánh đi rồi đây đó anh em thấy không đó cái trường hợp này là cái trường hợp đen nè nó về ngủ và về lục đó, nhất phần nổi nhưng mà về ngủ và về lục anh em mình đen cái chỗ đó theo ok không đó phẳng bị quê tiền rồi tiếp theo này cái thứ năm này rồi anh em đến với mình 2 3 4 4 thì mặt lục nó sẽ lên nha anh em đó anh em mình cứ giả tắt tay vào tài và giả vào lục cho mình tắt tay cho mình đó tắt tay cùng lắm là quề tiền thôi đúng không rồi dở cho anh em xem nè đó cái này là quề tiền đó cái trường hợp này hơi đen nha anh em quề tiền đó thì anh em thấy không cái bộ này nó báo rung rất là chính xác đúng không mà nó không quá tan thì anh em mình đi chơi đỡ phải bị cái này và bị cái kia đó. không có tan cái lợi thế là ở ngay cái chỗ đó đó, đó. không có tan rất là ok đúng không rồi mình để anh đây mình sẽ tắt máy và nói với mấy bạn đôi lời nữa rồi anh em nào á mà đang xem cái video này á có cái việc gì á thì cứ nhắn tin cho mình hoặc là comment ở dưới cái video này ok chưa ngoài ra thì nhà lọc còn bán cho anh em tất cả các loại về cờ bạc nha anh em đó tài xỉu nè sóc đĩa nè bầu cua nè, bài lá nè tất cả các loại game trên mạng nha đó, game này nha anh em đó, game trên sáp play đó bầu cua tôm cá rồi nó cũng đầy đủ hết rồi anh em xem xong cái video ngày hôm nay xong á thì nhớ cho lộc xin một like và một subscribe kênh nha anh em rồi, mùa dịch nó cũng đã qua rồi thì chúc anh em thành công ok chào anh em